Hello và xin chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại đến với channel của mình và mình Karen đây và chào mừng anh em đã quay trở lại đến với HR Karen Yes và trước khi bắt đầu video này thì anh em đừng quên để lại cho channel của tôi một nút like, share và bấm subscribe và anh em đừng quên để vào cái chuông cũng như là để lại 2.000 like cho video này của mình nha mọi người ơi Ok anh em ơi thì trước mà anh em đây á thì mình đang gọi là review cho anh em à. coi về một nhân vật mới của Free Fire đó chính là DP Đó các bạn ơi Ui tôi nói thiệt với anh em luôn là tôi chơi Free Fire tôi chỉ thống nhân vật mới rồi các bạn ơi hôm bữa thì mình có review cho các bạn ờ, về gọi là nhân vật Macro đúng không và ngày hôm nay là Free Fire trong bản cập nhật OB28 á, vừa mới ra mắt cái skin này đấy nghe mê ngày hôm nay á, tôi sẽ cùng Simi gọi là chơi thử cái skin này để xem là nó sẽ như thế nào nha theo mình đọc kỹ năng của nó thì đây là một nhân vật uh, di chuyển uh, khi mà di chuyển vừa bắn á, tốc độ sẽ tăng 5% và độ chính xác sẽ tăng lên 10% đấy nói chung là cái này dành cho gọi là những thanh niên nào mà gọi là cao tơ dữ lắm đó mới chơi được nhưng mà thôi hôm sao mình sẽ gọi là cố gắng chơi thử nha Đấy, nhưng mà cái thử thách của cai ngày hôm nay là chơi solo nhưng mà không được hồi máu Ôi giời ơi, khỏi cần hồi máu luôn nhá, tôi vẫn thắng ông nhá Wow, bạn kinh nhờ ấy rồi, anh em ngồi trên người bạn Anh em cũng biết là Simmy lên truyền rồi đúng không nhờ Hôm nay mình sẽ thử sử dụng nhân vật mới để chơi với Simmy nha anh em ơi Ok, còn bây giờ thì không nói nhiều nữa, chúng ta hãy vào video thôi nào, let's go Ok mọi người ơi, ấy, bây giờ tôi sẽ sử dụng uh, gọi là nhân vật mới để chơi với Simmy nha anh em ơi uh, Thật ra thì dáng đầu tiên á là mình sẽ thường là mua lục Nhưng mà khi mà mình chơi với Simmy á thì mình sẽ gọi là sử dụng uh, một cái cách chơi khác đấy nó chính, đó chính là mình sẽ chơi gọi là mb 5 anh em ơi đấy tôi sẽ mua mb 5 để tôi đục vô thân của simi anh em à tại vì anh em cũng biết mà simi gọi là thánh sấy anh em hiểu không đó người ta gọi là thánh sấy đó nên là mình phải uh, cẩn thận một chút xíu tuy là không có bông keo nhưng mà thôi không sao mình sẽ đứng ok simi ơi ra bảy, ra bảy, bảy đất trống đi simi. ơi đang ra nè Đấy, đang tới nè Đó, từ từ Rồi, Rồi sim đâu Trúng nè ờ, Đây, bạn trúng đây Ủa cái gì vậy? Gì? Cái gì Ê không được hồi máu nha, thử tách ngày hôm nay là không được hồi máu nha. À, còn xíu không? Rỉa tôi nhưng mà con không dễ mọi người. Dạ. Rồi. chơi với sim là mình phải chơi một phong cách khác các bạn hiểu không? Chơi với sim là cao phải chơi được một phong cách khác. Cái mà, mua bông cao bệnh viện hay gì vậy? Có, bông cao bệnh viện mà. Ok, trời ơi, hồi nãy ca chơi chơi bẩn quá mà còn Ủa gì chơi bẩn? <laughs> ca chơi bẩn. Ủa chết rồi cái bông keo của tôi. Chết rồi Ủa, chơi bẩn là chơi bẩn sao trời? Oh Cóp chưa xét nút chết rồi chết rồi anh em ơi. Xin bảo cai chơi bẩn cai buồn đó nhá. Xin chơi bẩn là cai bảo xin bảo cái chơi bẩn là chơi bẩn hết lào. Ơi, anh em ơi, chưa xét nút. Trời ơi làm sao đặt <laughs> keo dạ, được. À, chưa xét nút à. Ủa chứ mọi bình thường xin bông keo cái nào? Đâu, đặt bình thường thôi. <laughs> ây da ây da ây ây à đau quá thì mời À cái gì á Chưa xem nút Ôi rồi từ từ từ từ tắt Uniki đó anh em ơi Ok anh em ơi tôi vừa mới tắt Uniki rồi Này là mình quên tắt Uniki thiệt anh em Này tôi quên tắt Uniki thiệt À mình không có xét nút được cái gì đó Bấm keo một người không sao Chịu Đấy anh em thấy tôi chơi nó hơi bị cấn cấn đúng không Bởi vì là tôi chưa tắt Uniki á anh em Chứ thực ra tôi bắn cũng được cứ phải là bánh gà vâng, đâu cay mà cay là nhất rồi ừ. nhất nhất cay nhá ừ cay nhất cay cay là nhất cay là số một đúng rồi sao hôm nay chơi skin mới mà anh em nay chơi nhân vật mới mà thua là nhục lắm nha nhục chứ sao không rồi đừng thua người yêu người ta nữa ủa sao cái không đặt bơm keo à cái đặt bông keo lỗi rồi <laughs> anh em thông cảm anh em ơi không có thông tại vì không biết sao không cay mà bật quay video là máy cái nó lắc hiểu không ồ đấy hả trời ơi yêu tôi dễ thương mọi người bấm quay video bấm quay video lắc rồi là trời có thể bữa nay tôi chơi nhân vật mới là mỗi lần mà mà à, gì ta free fire mà có nhân vật mới tôi đã tôi thằng ông chắc rồi tôi à? mà cay ờ, lắc lắc máy cánh thật mà ơ xin không tin cái máy mình giờ này yếu quá mọi người mình mình sẽ gọi là lên lên đời xíu xíu xíu xíu xíu ra ngoài kia xíu lắp cái chuột mời đấy Để à, xíu, để à, xíu Ôi, ôi à <laughs> tôi... không có cần chiến đâu cái ông này Từ rồi Gì cận chiến, à. mình chơi cận chiến luôn hả? À, người chơi em mới đọc Đúng rồi em à Ôi trời ơi Hello, cái định... mùng sao Tôi định thể hiện vài vài vài vài vài pha gọi là là là là là là là là gì ta tôi định thể hiện vài pha shotgun nhưng mà tôi quên mất anh em thôi hôm nay tôi Quên cái gì Ông nói lại coi là từ để người ta mua sống coi Thôi từ. ơi được rồi nhá Được ok để cài này à, Ok Người yêu Bây giờ các bạn nhìn mình gỡ này anh em Nhìn tôi gỡ này anh em nhìn bây giờ tôi gỡ Không, cho ta, coi này Đợi, đợi gỡ luôn <laughs> Đấy mà khinh thường nghe là hay xin nghe biết là không nên chủ y ta không nên khen thưởng chữ thịt thì oh, ờ, chữ tật này thì uh, hơi hơi găng Ờ, có skin mới mà không bán bằng sim là sai rồi trời ơi à, nghe xúc phạm nhỏ các bạn các bạn nghe nghe xúc phạm không trời ơi simi phải xúc phạm như vậy để cai nội à, nộ lên các ông cai sẽ kiểu power cai sẽ tí nữa tí nữa cai mà gọi là thành ôi, ôi chết rồi, chết rồi chết rồi không được hồi máu nha không được hồi máu nha có ai hồi đâu có ai hồi đâu có ai hồi gì đâu nửa máu nhá nhá có ai hồi đâu có ai hồi gì đâu có ai hồi gì đâu Ôi cai biết sim chạy ra mà Cai biết sim chạy ra mà Người ta là người ta không dùng được bông keo Kỳ thế nhở Ủa đây là vịt của dùng... sim Đây là vịt của sim mà Tôi tức ghê anh em Tôi không thể xài được bông keo anh em ạ Bởi vì là à, tôi chưa có gọi là cái chỉnh cái nút mọi người ôi mọi người mọi người đừng có chửi mình gian lận nha mọi người tại vì á là sim không được sử dụng được bơm keo đó chính là do sim chứ cay đâu đâu có cái luật oh nào trong God. trong cái luật ngày hôm nay đâu có cái trận nào đại xíu đại xíu lại tôi chỉnh bơm keo cái được không đại xíu được ờ, không ok nha cho chuyện luôn Ok, đợi Trong khi uh, sim đang chuyển mình quay anh em ơi Ok anh em ơi, cái trận hồi nãy tôi không quay được cho anh em coi là bởi vì tôi bị lỗi anh em mà Đấy, trận hồi nãy là mình uh, có một pha gọi là cũng căng vé đấy anh em Nhưng mà tiếc quá, pha đó không cho anh em coi được Thôi em sao Ủa, chết, bông keo tôi đâu, bông keo tôi đâu Ê, bông keo mua đâu vậy? Ở từ Bên dưới, bên dưới xin bật cái shop lên Ủa, bấm chữ B Ủa cái gì à? Từ từ, để tôi mua bông keo các anh em ui dồi ôi, sim mới chơi Free Fire hả sim Đúng rồi, một tuổi mới chơi Free Fire một người, trời ơi, buồn lắm, buồn nhau. Anh em biết rồi, Sim ơi, Gambit Sim ơi. Tay, ở tay gọi là Free Fire tôi là gì? Không chơi bom keo không skin đấy. Gambit, Gambit, Gambit Sim ơi. Làm nhất cả, mít nè, thấy không? Thấy bom keo không? Thấy bom keo không? Đấy. Đâu rồi, người yêu đâu rồi? Ôi, cái gì vậy? Ủa <laughs> đâu rồi? À! thì ra con sóc này dám chơi gọi là láo liếu à, à Láo lếu là cái gì Ờ từ Ờ không chịu được qua súng anh em như cái vậy Từ từ Đây từ từ Từ nhá không chơi hồi máu nha xem Ai mà chơi hồi máu à. thể luôn á bạn tức là kiểu mà chơi bông keo được thì mình lại không chơi được súng mọi người thì tức ghê lắm nữa tôi thề các bạn mình phải chặn lại súng mới được à, cái này kiểu không chơi được ấy mọi người tức lắm à, đấy là à, do sim ôi kỹ năng mới nhân vật đỉnh quá anh em ơi điện điện điện một tôi khi gọi là không gọi là gì ta không chỉnh lại nó mọi người thề nó loạn thôi sim ơi sim đừng có bình điêu sim đừng có đi điêu nha thật, ừ. Tôi nói thật Ơ, à, ông này kỳ nha Rồi ok, Trời làm ơi. lại đi em làm lại anh em ơi Trận này tôi không được tự tin cho làm anh em ạ à, Với cái trình độ mà À, cái đòn kìa cái nè ừ, ờ cái đấy hiếm đâu rồi không có bông keo sao ra từ từ phải đợi có bông keo mới ra chứ từ từ khai đâu rồi headshot và thế là hết Tôi thề tức ghê lúc cho, Rồi rồi ok ok ok không chơi nhắm nữa ok ok ok à, là dũng chứ nhắm vải cá nồi anh em à trời ở à, đâu để cái chơi lục mà quên quên để cái chơi lục chơi lục chơi lục hết số lục hết số lục hết số lục kêu kêu kêu kêu tức ghê trời <laughs> không có chỉnh Nghĩ rồi nghe mà Simmy gáy to đấy rồi Ok dạ. Ok nếu mà Sim không chơi được Sim không chơi được bông keo đúng không Chưa chưa chỉnh Rồi ok Cao sẽ không không chơi bông keo với Sim luôn Quê bạn luôn tại chụp siêu bông keo chơi thế là đủ công bằng chưa à! à! <laughs> ôi lỗi ui giời ơi lỗi anh em ơi anh em thấy pha đó <laughs> tôi tôi tôi nhầm nút windows anh em à anh em thấy màn hình windows không này thì nấp lỗi tí rồi bạn ơi tại vì anh em biết không tôi ờ, tôi để cái nút uh, control của tôi là hiện chuột các anh em đấy nên là kiểu tôi ấn ấn nhầm qua nút window luôn ok bạn luôn lỗi rồi à, bạn ơi lỗi đâu mà bạn làm gì bạn căng ừ. thế ok ok rồi để coi để coi <laughs> rồi rồi rồi hình như là theo tình hình này tôi ở dưới anh em ạ à. chết rồi Holy god Đâu nhờ Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god Không chơi hồi oh máu my... nha Nghĩ gì thêm Ờ, ai làm gì đâu Ai làm gì đâu nhở À, ai làm gì đâu Ôi là đau nhở <laughs> Đau chứ Thật ra cái mất có mười mấy máu rồi Sim ơi Sim mất mới nhiều đấy Sim mất mới nhiều ấy à. Úi trời tôi Không trúng cái nào luôn trời tôi ghê <laughs> Thôi okay, ra đây ra đây ra đây, ra À, <laughs> trời ơi tôi quá à, bây giờ giờ, giờ sim um, ok à. giờ cay sẽ nhường sim một dáng này giờ cay sẽ chơi lục luôn quá là mệt mỏi mấy người như này mọi người ờ, gai sẽ không chơi bông keo à, không tôi... lục lục phải chơi bông tôi keo đã không à, dùng được bông keo cô tôi còn gọi là không có thể táp ra táp vô như người bình thường nữa các bạn ơi tức ghê cái giấy này cái sẽ chơi lục luôn ok cho coi coi như là cô... cho sim một ân hồi người ta hiểu không sim hiểu không ừ, ok người ta gọi là cho một ân hồi đấy okay, nhá ok, okay anh em nhá bây giờ tôi sẽ okay, cầm lục rồi ok bạn nhá không mình gặp lộn thì chính xác hơn mình không nên đứng gần đó ok chơi lục là phải cho chơi bông keo nha ok Ông à! <laughs> huệ ông huệ ông huệ hợp lý Ông huệ để thì cái gì thì thì cái do sim thắng một dáng là ông huệ rồi đó trời đúng không ok bạn luôn ok bạn ok bạn luôn nho bạn lại bảo tôi thề luôn á trời cay cú dễ sợ không đặt được bom keo dán cuối anh em ơi đây dán quyết định nha anh em ơi ok dán này tất nhiên là tôi phải thắng rồi làm sao mà để cho Musamel thắng được chứ ok ok ok oh okay. gì mà sim xả súng rồi sim tao làm gì đâu ừ. làm gì đâu rồi làm gì đâu ừ. Civic Civic mà cắn đâu không chắc không biết rồi đúng không tôi bởi biết sao, tôi đã thấy Kyron rồi nhưng mà tôi đã không kịp chạy lui các bạn ơi <laughs> Ok các em ơi, Đấy, nói chung là hôm nay tôi đã phục thù được rồi anh em ơi Và tôi đã gọi là solo thắng Simmy rồi Và thực sự là đây là một cái nhân vật mà theo mình thấy là Thứ nhất là nó tăng uh, tốc độ chạy của chúng ta này Và thứ hai nữa là nếu mà các bạn vừa chạy vừa bắn thì nó sẽ tăng uh, ờ, 10% nữa cho các bạn Đấy, nói chung là đây là một cái nhân vật mà thực sự mình cảm giác nó rất là phù hợp đối với những bạn nào mà kiểu thích chơi chạy bo anh em Anh em nào mà thích chơi chạy bo thì chơi con nhân vật này rất là ok luôn Ngoài ra thì nói chung là ê mà cai nghĩ là cái con nhân vật này nó hợp với mr dịch đó xem tại vì nó có màu vàng nè con này à con này nó có màu vàng các bạn rất là hợp với anh Dình luôn đấy nói chung là mình thực sự rất là thích cái nhân vật này luôn nhưng mà không biết anh em như thế nào và cảm ơn anh em đã xem video này và nếu mà anh em thích thì đừng quên để lại cho channel của mình một nút like share và bấm subscribe nha còn bây giờ thì bấm video à nhầm dạ. xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo bye bye